trên đất anh hùng thạch dám yêu thương thầy cô mến thương từ miền xuôi lên miền đường sóng biển gì sao làm sao quên đường gặp gió đại ngàn hạc vực mênh mang học sinh vùng cao đâu quản gian nan chuồng núi băng sông vượt ngàn cảm dỗ ngày đêm chăm lo miệt mài sách vở để mai này rạng rỡ tương lai nơi mãi trường đây chắp cánh bay dài bao thời cô nhớ hoài trường sân trường hoa nở hương ngọt ngào ai nở trên đất anh hùng thạch dám yêu thương thầy cô mến thương từ miền suối lên miền hương sóng biển dì rào làm sao quên đường gặp gió đại ngàn thác vực mênh mang sinh vùng cao đâu quản gian nan Thuồng núi băng sông vượt ngàn cảm dỗ Ngày đêm chăm lo miệt mài sách vợ Để mai này rạng rỡ tương lai Nơi mãi trường đây chắp cánh bay dài Bao thời cô nhớ hoài trường hương hoa nở hương ngọt ngào ai nở nào quên đi lên tiến bước đi lên chúng em đi khắp mọi miền trong tim nhớ mãi làm nên con người tình yêu tổ quốc làm nên con người